và hôm nay Kim sẽ chia sẻ cho anh chị ba cái level của việc giao tiếp một cách hiệu quả cái level đầu tiên đó chính là chúng ta phải sử dụng đến hình ảnh ảnh dụng để giúp cho việc diễn đạt của chúng ta nó tốt hơn nó cuốn hút hơn thứ hai là chúng ta sẽ dùng những cái danh ngôn lời hay ý đẹp để làm sao anh chị làm cho người khác họ thích thú với những điều mà chúng ta chia sẻ và cái level thứ ba là chúng ta kể những câu chuyện minh họa con người rất thích nghe những câu chuyện Bây giờ Kiên sẽ gọi là lấy ví dụ luôn cho các anh chị nha Ở level số 1 là dùng hình ảnh minh họa Khi mà chúng ta nói đến một cái khái niệm mà nó khó hiểu cho người khác Ví dụ như là bất kỳ sự vật hiện tượng gì nó đều có tính hai mặt của nó khi nói đến cái từ gọi là tính hai mặt của mọi vấn đề thì chúng ta rất khó làm sao các anh chị rất khó để hình dung nhưng nếu bây giờ kiên mà đưa ra cho anh chị một cái hình ảnh ví dụ như là con dao hai lưỡi đi các anh chị sẽ hiểu con dao hai lưỡi là giúp cho chúng ta gọt trái cây cắt thịt cắt đồ ăn rồi làm rất là hữu dụng tuy nhiên nó có hai cái lưới cái lưới thứ hai nếu như chúng ta không biết khống chế thì nó sẽ sao anh chị nó sẽ gây tổn thương làm đứt tay của chúng ta và qua cái hình ảnh của con dao này cho chúng ta thấy được điều gì bất kỳ sự vật hiện tượng gì bất kỳ một cái điều gì nó cũng đều có tính hai mặt mặt tốt và mặt xấu của nó do đó chúng ta cần phải phát huy mặt tốt và phải cẩn trọng với cái mặt xấu và ban đầu chúng ta dùng từ gì à bất kỳ vật gì sự vật sự việc hiện tượng gì cũng đều có tính hai mặt của nó thì nghe rất là khó hiểu nhưng khi mà chúng ta lấy hình ảnh ảnh dụ là con dao hai lưỡi thì ngay tự nhiên cái người nghe họ sẽ cảm thấy là sao à, dễ hiểu có phải không các anh chị thứ hai là chúng ta sử dụng danh ngôn lời hay ý đẹp những câu nói hay để giúp cho khả năng diễn đạt của chúng ta nó được phát triển hơn được người khác dễ dàng đón nhận hơn khi kiên nói một điều rằng chúng ta phải kỷ luật nha chúng ta phải kỷ luật làm bài chúng ta phải kỷ luật trong việc à, tập thể dục thể thao giữ gìn sức khỏe thì nhiều người sẽ nói rằng kỷ luật là gì tại sao phải kỷ luật thì kiên sẽ lấy một câu nói của Jim Rohn bậc thầy của các bậc thầy chúng ta sẽ chịu một trong hai nỗi đau một là nỗi đau do kỷ luật hai là nỗi đau do cái sự ân hận để làm sao rồi bây giờ kiên lấy ví dụ nha nếu như chúng ta muốn có sức khỏe tốt chúng ta cần phải dậy sớm vào lúc 5 giờ và rèn luyện thể dục thể thao. Và nếu như chúng ta chấp nhận kỷ luật bản thân mình, chịu cái nỗi đau kỷ luật, dậy sớm lúc 5 giờ và tập thể dục thể thao, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Nhưng nếu như chúng ta không chấp nhận cái nỗi đau là phải dậy sớm lúc 5 giờ và phải tập thể dục, chúng ta không đón nhận cái cái nỗi đau kỷ luật này thì chúng ta sẽ phải chọn cái nỗi đau ân hận, đó chính là sao ạ? À? ốm đau, bệnh tật, phải nằm trên cái bệnh giường viện phải nằm trong cái cái giường của bệnh viện thì các anh chị thấy đó có nghĩa là khi đưa ra một câu nói bạn sẽ phải chọn một trong hai nỗi đau nỗi đau do kỷ luật hay là nỗi đau do sự ân thật bạn chọn cái nào thì tự nhiên người ta sẽ biết à hiểu rồi kỷ luật là gì rồi có phải không các chị rồi chúng ta sẽ đi đến cái level số 3 là kể câu chuyện đây là cái mức độ cao cấp nhất của cái việc nói năng giao tiếp một cách cuốn hút và khi mà chúng ta nói về một cái khái niệm nó khó hiểu ví dụ như là chúng ta cần phải biết cách đoàn kết khi đoàn kết rồi chúng ta mới tận dụng được sức mạnh của đội nhóm của chúng ta khi chúng ta truyền cái động lực này đến cho cấp dưới của chúng ta đội nhóm và hệ thống của chúng ta chúng ta nói chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ nhau yêu thương nhau để cho tập thể của chúng ta ngày càng phát triển thì nghe câu đó nghe nó rất là sáo rỗng và rất là khó hiểu vậy thì chúng ta chỉ cần kể một câu chuyện thôi các anh chị ạ à. kể câu chuyện rằng ngày xưa có một ông phú ông rất giàu có và ông ta có bốn người con và bốn người con này suốt ngày cãi nhau đánh nhau hiềm khích với nhau và ông ta biết rằng mình sắp phải lìa xa cuộc đời này rồi thế là ông gọi bốn người con lại với với bốn người con lại và nói rằng cha đang để dành một cái phần tài sản mà tích góp cả cuộc đời và cha sẽ để lại cho một người với một điều kiện ai mà bẻ được gáy hết bó đố này thì cha sẽ để lại toàn bộ gia sản cho người đó thế là anh cả rồi đến là anh ba rồi em út này kia tất cả mọi người dành nhau để mà vẽ cái bó đuốc nhưng mà đến khi mỗi người vẽ họ đều không vẽ được vì nó quá là sao quá là cứng chắc và mọi người đều lắc đầu không thể nào làm được rồi không thể nào làm được rồi cha ơi thì người cha nói rằng ta có thể làm được và ông ta bắt đầu gỡ cái dây cái cái dây thun ra gỡ cái dây cuộc uh, buộc ra và ông ta bắt đầu vẽ từng cái từng cái đố một vẽ từng cái đố một và cứ như thế bạn hết sạch toàn bộ cái bó đuối luôn trước cái ánh mắt nhìn của bốn người con và ông ta nói rằng các con thấy đó nếu như mà sao ạ à, lấy gỡ riêng lẻ ra từng cái cây đố thì khả năng bẻ gãy nó rất là dễ dàng nhưng nếu buộc lại với nhau thì bẻ rất là khó và gần như là không thể do đó ta muốn nói với các con một cái thông điệp rằng các con nếu mà cứ đấu đá với nhau thì cái tài sản cái cơ ngơi này để lại thì thế nào cũng sẽ bị người ngoài dòm ngó và bắt đầu là họ sẽ xử lý từng người một và họ sẽ chiếm lấy cái gia tài này nhưng nếu các con biết yêu thương đoàn kết nhau cùng giúp nhau cùng hỗ trợ cùng yêu thương nhau thì cái cơ ngơi này sẽ phát triển hàng trăm hàng ngàn năm về sau để lại cho con cháu của chúng ta do đó các con phải đoàn kết và yêu thương nhau thì sau khi nghe được cái câu chuyện này sau khi mà sao các anh chị hiểu được ý nghĩa rồi thì các anh chị dễ dàng truyền đạt được cái thông điệp là cho đội nhóm, cho nhân viên, cho hệ thống bên dưới của chúng ta là phải đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau thì hệ thống và cả tập thể của chúng ta mới có thể phát triển được. Bài học ở đây là đoàn kết. Các anh chị thấy đó, với cái cách mà kể câu chuyện thì tự nhiên cái thông điệp nó đang rất là khô khan, khó hiểu. Tự nhiên nó trở nên đơn giản và nó dễ dàng, dễ hiểu hơn rất nhiều. Các anh chị có thấy điều này nó tuyệt vời không ạ? À? Nếu như tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là tuyệt vời Nếu thấy rất tuyệt vời thì comment xuống bên dưới là rất tuyệt vời Vì đây chính là gì các anh chị là tư duy của ba cái level giao tiếp một cách cuốn hút người khác Và lát nữa đây Kiên sẽ đi sâu vào từng cái để giúp chúng ta hiểu rõ hơn Và chúng ta sẽ thực hành để làm chủ được kỹ năng giao tiếp bậc cao này nha các anh chị